xem lại chi tiết cuộc gọi và nội dung tin nhắn của các mạng xã hội Zalo Messenger hoặc là SMS ta làm như sau trước tiên chúng ta vào bằng cài đặt xong vào đăng thanh trong báo và trạng thái rồi xong chúng ta vào cài đặt khác này rồi ở đây chúng ta kéo lên và chúng ta vào lịch sử thông báo này rồi ở đây nó hiện lên tất cả đây cuộc gọi điện thoại đây messenger nội dung tin nhắn của messenger đây tin nhắn sms đây Zalo nội dung nhắn của Zalo và còn tất cả những cái thông báo và ứng dụng khác nếu biết chi tiết thế nào hãy lên kênh 66N1 hoặc là kênh A Thanh có video chia sẻ chi tiết để các bạn tham khảo